tuy nhiên trong cuộc sống của chúng ta có nhiều người sao các anh chị chúng ta vẫn chưa biết cách tôn trọng tiền của mình chưa biết cách tôn trọng tiền vậy tại sao chúng ta cần phải tôn trọng tiền tại sao đây các anh chị rồi huỳnh ngọc diễm tiền là anh nhân thu hồng tiền là anh nhân kiều phạt rồi các anh chị rất là tuyệt vời hồng bơ rồi huỳnh tú biết ơn tất cả các khoản tiền đang chảy vào tài khoản của tôi rồi cảm ơn không biết là anh anh Huỳnh Tú hay chị Huỳnh Tú nhưng mà rất là tích cực rồi chị Thu là tiền là tin là Phật rất là tuyệt vời các anh chị ạ à. chúng ta có cần phải tôn trọng tiền hay không rồi Trinh Nguyễn tiền là anh nhân Thu Phị tiền là anh nhân rồi các anh chị tiền nó chỉ đến với những người nào tôn trọng nó và nó sẽ rời xa những người không tôn trọng nó khi lấy ví dụ nha có một cái ông ông này ông vô tình ông trúng số độc đắc và ông ta có mấy triệu đô la trong một khoảng thời gian ngắn và bắt đầu là ông ta bắt đầu thể hiện mình tôi bây giờ trở thành người giàu rồi tôi thay đổi cuộc đời rồi thế là ông ta tiêu pha đi ra ngoài đường gặp anh xin là ông ta quăng cho 100 đô xuống đất cho cái người đó lường rồi đi lên chơi du thuyền các anh chị ạ à. thì ông ta giờ có nghĩ ra một cái ý tưởng đó là gì một ngàn đô đổi lấy một đồng vàng thì bắt đầu là những cái người giàu á bắt đầu là thi nhau ném cái đồng xu đó đồng vàng đó một ngàn đô xuống dưới biển làm sao ai ném được cao nhất thì người đó thắng và nó giống như là câu chuyện của hắc bạc công tử trong cái câu chuyện ở người Việt Nam á. ở bạc liêu của anh chị là hắc bạc công tử đấu nhau về tiền bạc xem ai giàu hơn lấy hai cái bao tiền ra sao ạ đốt tiền để mà luộc trứng cho nó chín để ăn cái trái trứng đó thì những cái người mà tiêu pha tiền nó thể hiện là những người không tôn trọng tiền thì điều gì sẽ xảy ra người ta sẽ thấy rằng cái tình cảnh người này ông này sẽ nghèo đúng không anh chị không chống thì chày người này sẽ nghèo thì người đàn ông này rất nhanh anh chị à không đợi đến cuối đời đâu chỉ cần 6 tháng sau ông ta vẫn cứ tiếp tục sống cái cuộc sống như vậy á không tôn trọng tiền tiêu pha tiền vung tiền qua cửa sổ ném tiền đi tiêu xài tiêu pha mua xe hơi mua nhà lầu ăn chơi chắc tán thì sau đó một khoảng thời gian 6 tháng sau ông ta mất sạch số tiền và cực kỳ là ông ta cảm thấy sao hối hận tại sao hồi đó mình may mắn trong cuộc đời trúng số được một khoản tiền lớn đến như vậy nhưng lại không biết trân trọng số tiền đó để làm sao là mua đất mua nhà mua những cái tài sản để giúp cho mình cuộc sống mình tốt đẹp hơn thì lại đi tiêu pha sạch sành xanh và sau này còn nghèo khó hơn còn vay công một nợ rồi nhiều người sao anh chị thấy hình ảnh này quen mà chúng ta có vò nát tiền của mình không đặc biệt là những cái đồng tiền xu nhỏ 2 ngàn, 3 ngàn, 5 ngàn các anh chị không tôn trọng nó vì nghĩ rằng nó là khoản tiền nhỏ các anh chị ở đây có ai mà quăng ví dụ là để tiền hai ba ngàn à, chỗ này chút chỗ kia năm ngàn mười ngàn nó vương vái khắp cả nhà mình không mở ngăn kéo ra cũng có tiền lẻ chỗ này cũng có tiền lẻ là do các anh chị không biết gom tiền lại và đưa nó vào một cái nơi đặc biệt mà anh chị cứ quăng nó như rác rồi rồi vo tiền lại nữa thậm chí đi ra ngoài đường mà gặp 2 ngàn mà 5 ngàn mà rơi xuống đất các anh chị thấy nhưng mà không sao không lượm tiền đó là tiền ở trên trời rơi xuống tiền trên trời rơi xuống ngay trước mắt mà chúng ta không lượm vì chúng ta xí diệt chúng ta không lượm nó lên chỉ cần 2 ngàn 3 ngàn thôi thì nó là tiền mà tiền nhiều hay ít nó cũng là tiền chúng ta phải tôn trọng nó ngày xưa kiên kinh doanh các anh chị là khi mà kiên kinh doanh và kiên có rủ những cái nhân viên của kiên đi ăn ở một cái vỉa hè đang ăn uống vui vẻ với nhau thì bắt đầu kế bên nhà người ta làm sao ạ à? người ta cúng cô hồn bằng tiền người ta quăng từ trên người ta quăng tiền có tờ 10 ngàn tờ 20 tờ 50 lâu lâu có tờ 100 200 cái người ta vừa mới quay quăng thì Kim thấy vậy Kim nhảy ra Kim lượt Kim lượt lượt lượt rất nhanh trong khi đó toàn bộ nhân viên của Kim vẫn ngồi nó nhìn Kim nó trố mắt lên nhìn anh Kim lần tiền và Kim vơ được một đống tiền Kim quay lại cái chỗ ngồi nó hỏi trời đất ơi anh kiên sao đi lượm tiền vậy hả hay quá vậy và với số tiền đó viên trả tiền được cái bữa ăn đó mà kiên nó còn dư tiền ra nữa nó được mấy trăm ngàn các anh chị ạ thì đó là bài học cho mình và cho cả nhân viên của mình tiền nó rất quý có người ta không cần thì mình lượm bao nhiêu cũng được hãy lượm tiền yêu tiền trân trọng tiền quý tiền còn ai đó mà vẫn còn xí diện thì trong cuộc đời này họ sẽ phải bỏ tiền ra rất nhiều tiền cho cái việc xí diện đó thì họ chỉ có nghèo thôi người nghèo đa phần đều là những người xí diện các anh chị ạ họ không dám bán hàng họ không dám kinh doanh buôn bán họ không dám lượm tiền những cái đồng tiền lẻ rồi tuy nhiên ngược lại ai mà yêu tiền tôn trọng tiền thì tiền sẽ đến với người đó rất nhiều nó sẽ là ở lại rất lâu và sau đó nó sẽ mời con đàn cháu đóng họ hàng của nó họ hàng tiền của nó tới với trong cuộc đời của chúng ta nếu như chúng ta yêu thương tiền quý mến tiền tôn trọng tiền trong ngày hôm nay cái bài học này là được xem là quan trọng nhất các anh chị ạ à. nha các anh chị nha và có ở đây có bao nhiêu anh chị biết ơn tiền không ạ à? có thực tâm xem tiền là ân nhân không ạ à? khi nào các anh chị thay đổi được cái tư duy mindset như vậy thì chúng ta mới nghĩ đến việc quản lý tiền bạc và làm giàu được còn nếu không thì chưa thể nào mà làm giàu được chúng ta phải biết ơn tiền bởi vì sao có tiền thì chúng ta mới thể mua được đồ ăn thức uống chăm lo cho con cái chăm lo được cho gia đình của mình chăm lo cho bản thân của mình thì phải có tiền tiền là ân nhân trong cuộc đời của chúng ta đúng không ạ à? Kim sẽ kể cho anh chị câu chuyện về nguyên tắc nguyên lý của viên kèo có nghĩa là chúng ta có một đứa bé ở hàng xóm hôm nay chúng ta thấy nó dễ thương quá chúng ta cho nó viên kẹo đứa bé rất là vui cảm ơn chú cảm ơn chú cho con viên kẹo ngày thứ hai cho viên kẹo nó rất là vui vẻ ngày thứ ba cũng cho viên kẹo ngày thứ 10 cũng cho viên kẹo thì bắt đầu nó giảm sự nhiệt tình rồi ngày 20 chúng ta vẫn cho nó viên kẹo nhưng mà lúc này nó thở nó lấy tay thở tới ngày 29 chúng ta cho nó viên kẹo nó lấy nó ăn xong rồi nó còn dục rác qua nhà chúng ta nữa cảm giác rất là khó chịu nhưng mà tới ngày 30 mình nói rằng bữa nay chú hết hết kèo rồi con ơi hôm nay chú hết kèo rồi để bữa nào có thì chú giao tiếp thì bắt đầu là nó quay qua nó chửi mình chú là đồ bụng xịn đồ keo kiệt có viên kèo thôi mà không đi mua cho con chú thật là người xấu con không bao giờ con chơi với chú nó keo kiệt lắm các anh chị thấy đó nguyên lý của viên kèo có nghĩa là gì 29 ngày kia mình cho nó viên kèo cái bé đó nó không trân trọng không biết ơn mà đến ngày 30 chúng ta không có kèo thì bắt đầu nó sao ạ khó chịu lại với chúng ta các anh chị có thấy điều này nó có giống với việc nuôi dạy con không chúng ta luôn cho con những điều tốt đẹp nhất bằng tình yêu thương có bao nhiêu hy sinh cho con nhưng khi nào mà nó lớn lên bắt đầu có vợ có chồng rồi hoặc là lớn rồi có lông đủ mọc lông cánh này kia rồi sao ạ à? không có trân trọng nhiều người không có trân trọng ba mẹ của mình không có biết ơn cha mẹ của mình không có hiếu thậm chí là đuổi ba mẹ ra khỏi nhà ba mẹ tới chơi nhà mình thì sao các anh chị khó chịu ở ờ, đến bao giờ mà về quê đi ở lẹ lẹ đi cứ ở đây khó chịu quá à. không nó không có quen đó thì cái nguyên lý về tiền bạc và vũ trụ khi mà gửi cho chúng ta một số tiền thì khi mà chúng ta nhận được lương hay nhận được một số tiền đó chúng ta phải lấy số tiền đó và cảm ơn cảm ơn Chúa cảm ơn uh, trời cảm ơn Đức Phật cảm ơn vũ trụ đã cho con số tiền này không biết tên nhờ vào số tiền này thì con có thể trả tiền học cho con có thể lo được uh, cho con cái mua sắm đồ đồ đồ dùng trong gia đình cảm ơn tiền cảm ơn vũ trụ thì khi mà chúng ta biết ơn á, thì chúng ta sẽ được nhận nhiều hơn còn khi vô ơn thì chúng ta sẽ mất sạch trơn vũ trụ thiên chúa đức phật ở trên trời cho chúng ta số tiền đó mà chúng ta không biết ơn thì sao các anh chị lần sau người có còn cho chúng ta số tiền đó nữa không có còn cho chúng ta những viên kẹo nữa hay không có phụ thuộc vào cái thái độ của chúng ta có tôn trọng tiền hay không các anh chị có thấy điều này hay không mà hay thì comment xuống bên dưới là hay rất hay thì comment xuống bên dưới là rất hay đây là một cái tư duy mà không phải ai cũng có thể ngồi ra được đâu còn nếu mà không sao các anh chị không ngồi ra ờ, bạn Huỳnh Tú rồi cảm ơn anh hay chị Huỳnh Tú rồi lượm tiền như chính mình không bỏ qua những cơ hội trước mắt nếu xu sợ xui thì có thể gom tiền giúp người khác rất là tuyệt vời anh chị uh, Huỳnh Tú là người rất là tích cực rồi hay đúng rồi rất hay chúng ta phải thay đổi mindset này thì chúng ta mới thể làm giàu và kiếm tiền được kiểm soát tiền được còn nếu như không chúng ta sẽ giống như cái người đàn ông ở trên là vung tiền không tôn trọng tiền có bao nhiêu thì vứt qua cửa sổ